Trung Quốc và con đường lên đỉnh đệ nhất siêu cường của thế giới. Với những gì ông Tập Cận Bình đang thể hiện trong vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chưa có tín hiệu nào cho thấy ông có thể đưa Trung Quốc trở thành cường quốc số một thế giới, theo hai ý kiến của từ nghiên cứu Trung Quốc tại Việt Nam. Nói với BBC News tiếng Việt trong thảo luận trên YouTube phát ngày 8 tháng 7 năm 2021, nhà nghiên cứu Trung Quốc học Thạc sĩ Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội cho rằng Trung Quốc khó có thể trở thành siêu cường số một thế giới với những gì họ đang thể hiện trong và ngoài nước, qua những gì ông Tập Cận Bình đang thể hiện trong chính sách đối nội và đối ngoại hiện nay của Trung Quốc, thì tôi chưa thấy một tín hiệu nào mà có thể đưa nước này trở thành siêu cường số một thế giới. Kiểm duyệt các cao thông tin Lý giải cho nhận định trên, bà Ngô Tuyết Lan nêu ra hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là khi vẫn còn chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở trong tất cả các doanh nghiệp tư nhân thì điều đó khó xảy ra. Thứ hai là vấn đề kiểm duyệt thông tin, đặc biệt là mạng xã hội đang bị kiểm duyệt rất gắt gao ở Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Bà Lan dẫn chứng từ trải nghiệm bản thân trong 5 năm học ở Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh từ năm 2010-2015 khi tôi tham gia một cuộc hội thảo, thì các giáo sư đều phàn nàn rằng hiện nay mạng xã hội bị cấm, bị chặn, Google bị chặn. Một vị giáo sư đã ca thán là bây giờ làm nghiên cứu thế nào đây khi muốn tìm hiểu thông tin các bài viết của các đồng nghiệp trên thế giới thì không thể nào truy cập Google, trong khi đó tìm kiếm trên trang tìm kiếm phiên bản Trung Quốc là Weibo thì không tìm được. Một người bạn nữ của tôi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, sau đó đi làm cho một viện nghiên cứu chiến lược của Bắc Kinh, thì bạn ấy kêu từ khi ông Tập Cận Bình lên, thì hàng tuần các bạn ấy nhận được những văn bản là khi viết các bài nghiên cứu, thì chữ này phải được viết, chữ kia không được viết, bà Lan kể. Khi đàm đạo với các nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc về tình hình quốc tế, bà Ngô Tuyết Lan nhận thấy họ phân tích rất hiểu biết và rất khách quan nhưng họ chỉ có thể nói chứ không thể viết được, vì viết là hôm sau, có người đến nhà gõ cửa. Chính vì tiếng nói của người dân Trung Quốc không được lắng nghe và họ không dám viết lên mà chỉ có thể thì thầm với nhau, thì theo bà Lan rất khó để đưa Trung Quốc trở thành siêu cường số một thế giới. Trong một bài viết đã đăng về tình trạng chảy máu chất xám của Trung Quốc, bà Ngô Tuyết Lan nêu hiện tượng người tài Trung Quốc du học muốn ở lại Mỹ đông hơn số muốn – hồi hương vì Trung Quốc kiểm soát tư tưởng. Trong các chuyên gia trí tuệ nhân tạo, người Trung Quốc sau khi được đào tạo bậc cử nhân ở những trường đại học danh giá hàng đầu Trung Quốc, số đông lựa chọn ra nước ngoài, đặc biệt Mỹ, để học tiếp chương trình sau đại học. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ, 88% chọn ở lại Mỹ lập nghiệp, 10% trở về nước. Mô hình độc tài đảng trị gây cản trở còn nhà sử học Lê Văn Sinh từ Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tham gia hội luận cho rằng Trung Quốc muốn trở thành siêu cường số 1 thì cần phải cải tổ nền chính trị. Hiện nay mô hình của Trung Quốc là độc tài đáng trị mà theo ông Sinh là nó sẽ phát triển đến một điểm nhất định và nó sẽ kịch trần thì nó không thể tiến hơn được nữa. Và các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với một thách thức rất là gay gắt căn bản của đất nước họ và đồng thời là của thời đại đó là một chế độ độc tài đảng trị thì liệu có thể làm cho đất nước Trung Hoa vượt qua được Mỹ hay không? Ông Sinh nói thêm, tôi không tin rằng một chế độ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thực hiện lại có thể trở thành được một quốc gia dẫn dắt thế giới như nước Mỹ hiện nay, nhà nghiên cứu sử học này bình luận. Ông Lê Văn Sinh cũng cho rằng thể chế chính trị mà ông Tập Cận Bình đang lãnh đạo là một thể chế chính trị lạc hậu, nó không phản ánh xu thế phát triển của lịch sử nhân loại. Do đó, theo ông, điều Trung Quốc cần là một đặng tiểu bình thứ hai để cải tổ nền chính trị Trung Quốc theo mô hình phương Tây thì lúc đó cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trở thành nước dẫn dắt thế giới sẽ đơn giản hơn rất nhiều và Trung Quốc có thể đạt được điều đó. Campuchia mua nhiều vũ khí Trung Quốc, xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm dù bác bỏ tin của báo Mỹ rằng Phnom Penh cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự, Thủ tướng Hun Sen lại vừa xác nhận nước ông mua hàng chục ngàn vũ khí Trung Quốc. Những chi tiết hiếm hoi về các thỏa thuận mua vũ khí từ Bắc Kinh được đưa ra chỉ vài hôm sau khi Campuchia bác bỏ việc nước này có thỏa thuận bí mật theo đó cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng một căn cứ hải quân của mình. Phát biểu trên Facebook hôm 29 tháng 7 khi đến thăm công trình xây sân vận động ở Phnom Penh, món quà của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Hun Sen nói rằng chỉ trong năm nay, Campuchia đã chi 40 triệu USD mua thêm vũ khí từ Trung Quốc. Tôi đã ra lệnh mua hàng chục ngàn vũ khí bổ sung, ông Hun Sen nói nhưng không giải thích là đã đặt mua các loại vũ khí nào. Nay, chúng đang được vận chuyển tới các hợp đồng trước đó đặt con số 290 triệu USD cho phép Campuchia dùng vũ khí Trung Quốc để hiện đại hóa quân đội. Thực hư quanh chuyện Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân. Mới đây nhất, chính quyền của ông Hun Sen gọi bài trên báo Wall Street Journal về một thỏa thuận bí mật Campuchia, Trung Quốc để quốc gia lớn sử dụng căn cứ hải quân Campuchia là tin giả. Họ còn tổ chức cho các đoàn nhà báo nước ngoài đến xem một khu đất ở Diêm, Sihanoukvin và chỉ ra rằng tại đó không hề có căn cứ nào cho người Trung Quốc cả. Mặc dù vậy, giới chuyên gia về an ninh, quốc phòng ở nước ngoài không tin vào chiến dịch thông tin tuyên truyền đó của Campuchia. Hai báo Úc, The và Sydney Morning Herald trích lời tiến sĩ Yuki từ Đại học Lai Chúc nói rằng sẽ sai lầm khi nghĩ rằng Campuchia xây một căn cứ cho Trung Quốc kiểu như căn cứ Mỹ đóng ở Nhật. Trái lại, ông tin rằng đây là một quá trình từ từ tạo vị trí bán quân sự, bán dân sự và khi cần khi Trung Quốc mới điều chuyển lực lượng tới. Ngay lập tức, Úc đã quan tâm đến chuyện này và chuyên gia an ninh quốc phòng Giang Blake Lebidi từ Đại học Quốc gia Australia nói Úc cần đánh giá lại bố trí an ninh vùng cùng đồng minh trong nhóm năm quốc gia phe bờ điều Úc, Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh. Các nước này đang kiểm soát eo biển Malacca và nếu Trung Quốc đưa được không quân xuống Campuchia cộng với các căn cứ đã có ở Djibouti và Pakistan, thì tính toán an ninh của Úc phải thay đổi, theo tờ Sydney Morning Herald ngày 26 tháng 7 năm 2019. Ngay từ năm ngoái, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã lên tiếng về một căn cứ hải quân Campuchia xây cho Trung Quốc. Phân tích ra Malcolm Davis từ Viện Chính sách Chiến lược Australia Hà trong bài viết đăng hôm 29 tháng 7 nói rằng thỏa thuận cho phép Trung Quốc sử dụng một phần căn cứ hải quân riêng có hiệu lực trong 30 năm và sẽ được tự động gia hạn 10 năm một lần. Đáng chú ý là Jim chỉ cách biên giới Việt Nam, Campuchia có 100 km. Nếu quả thực Trung Quốc được Campuchia trao quyền sử dụng căn cứ hải quân tại đây, thì tàu chiến Trung Quốc có thể từ khu vực phía nam của Việt Nam đi lên hướng Đông Bắc để hỗ trợ cho các hoạt động khác của Trung Quốc ở dọc bờ biển Việt Nam và tại các khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang có tranh chấp, theo Malcolm Davis. Xây đường băng cho Trung Quốc thuê 99 năm, vào tháng 5 năm 2019, Andrew Neil viết trên sao Morning China bóc rằng giới quan sát nghi là sân bay to trên đảo Câu Con có thể dùng vào mục tiêu quân sự. Mô thức nhận đất cho thuê dài hạn để rồi có thể thu nhận vĩnh viễn đã có trong quan hệ Trung Quốc với Sri Lanka. Bài báo nói Campuchia cho tập đoàn Odego của Trung Quốc thuê 45.000 hecta đất trên đảo Câu Con tới năm 2108 theo thỏa thuận 99 năm. Tại đây, UDG cho xây đường băng dài 3,4 km, dài hơn sân bay quốc tế ở Phnom Penh và hơn hẳn đường băng dân sự chỉ cần tối đa 2,8 km. Về lý thuyết, đường băng khổng lồ này là để phục vụ một casino vắng tanh vắng ngắt trên hòn đảo nghỉ dưỡng, theo bài báo. Dù là công ty tư nhân, DG từng có vinh dự được đón một lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Khâm Mẫn, đến tận nơi thăm dự án Co Công, được biết công trình du lịch trên hòn đảo của Campuchia được chính Trương Cao Lệ, cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc ủng hộ. Lào trao quyền kiểm soát lưới điện quốc gia cho Trung Quốc trong 25 năm ra sao. Tại lễ ký kết quyền chuyển nhượng trong tháng 3 2021, đại diện chính phủ Lào đã đồng ý để một công ty điện Trung Quốc điều hành mạng điện toàn quốc trong 25 năm. Ông Sonesai Sifandon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào và Đại sứ Trung Quốc Khương Tái Đông có mặt tại buổi lễ với những phát biểu ca ngợi thỏa thuận này. Từ tháng 9 năm 2020, khi tin tức về việc Trung Quốc giành quyền điều hành lưới điện quốc gia của Lào được tiết lộ ra, hãng tin Reuters cho hay công ty nhà nước Electricity Yulab và Tập đoàn Điện Phương Nam Trung Quốc ký hợp đồng mà ba người biết nội dung cho hai công ty Trung Quốc sẽ nắm cổ phần đa số, kiểm soát công ty trách nhiệm hữu hạn vừa lập ra, tức Electricity Yulab Pearson Company Limited đã có nhiều cảnh báo từ bên ngoài. Các báo khu vực đã chú ý đến hoạt động của Tập đoàn Điện lực phương Nam của Trung Quốc tại Lào từ nhiều tháng trước. Đầu tháng 9 năm 2020, tờ Bangkok Post của Thái Lan đăng bài do tác giả Kiết Giang nhận định Lào phải ký kết thỏa thuận về điện lực với Trung Quốc vì nợ công lên cao và nguy cơ vỡ nợ xuất hiện ở đó, cũng trong tháng 9 năm 2020, trang Asen Today có bài nói là nhận cái lợi trước mắt mà quên đi rủi ro trong tương lai. Bài New Chinese Purchase Law Six is Future for Weekend không thể nào nói thẳng hơn về nguy cơ mất chủ quyền năng lượng của Lào. Thỏa thuận mới này cho Trung Quốc kiểm soát toàn bộ mạng lưới điện của Lào, khi mà nước này đang đối mặt với cảnh nợ nần từ việc xây các công trình đập thủy điện và những dự án phát triển khác nhưng thỏa thuận có nguy cơ biến cục binh Đông Nam Á thành cục binh của Trung Quốc. Như thế, việc trao quyền kiểm soát, khai thác mạng điện quốc gia của Lào cho một công ty Trung Quốc không diễn ra một ngày, mà là kết quả một quá trình từ các công trình thủy điện gây tranh cãi. Ngay từ tháng 7 năm 2018, BBC News có bài đánh giá các vấn đề từ hàng chục đập thủy điện tại Lào. Các vấn đề môi trường, nguồn nước và di dân để đắp hồ thủy điện đã xảy ra từ đầu thập niên và các vụ việc năm 2010, 2012 được báo chí khu vực nêu ra, nhưng chính phủ Lào vẫn tự tin với tham vọng đạt công suất 28.000 MW vào năm 2020, với đa số từ các đập thủy điện. BBC News khi đó trích thông tấn nhà nước Lào nói cho tới 2017, nước này đã xây xong 46 trạm thủy điện và 54 công trình khác đang được xúc tiến không phải ai khác mà chính các tập đoàn Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc xây các đập thủy điện ở Lào, theo một bài của Sebastian Serrano trên The Diplomat ngày 17 tháng 3 năm 2021. Các công ty Trung Quốc đã dính líu vào việc chi tiền và xây dựng đập thủy điện tại Lào, tác giả này nêu ý kiến. Trong bối cảnh Trung Quốc đã là chủ nợ của các khoản tiền khác nhau, chiếm 45% GDP của Lào, theo một nghiên cứu của Viện Lui thì hợp đồng nhận điều hành mạng điện quốc gia Lào trong 24 năm sẽ chỉ làm sâu nặng thêm sự dính líu của Trung Quốc và kế hoạch dài hạn của chính phủ Lào muốn biến thành cục binh của Đông Nam Á, ông Sejong viết. Trung Quốc nói gì? Trang Tân Hoa sáng ngày 12 tháng 3 nói rằng thỏa thuận này có sự giám sát của chính phủ Lào, công ty liên doanh sẽ phụ trách dịch vụ như nhà điều hành mạng điện quốc gia của Lào, đầu tư, thiết kế và vận hành lưới điện 230 kV và cao hơn của Lào, cũng như thực hiện các dự án kết nối mạng lưới điện lực của Lào với các quốc gia láng giềng. Mục tiêu của hoạt động liên doanh này là phát triển, cải thiện đời sống của người dân qua việc cấp nguồn điện ổn định, bền vững, an toàn, nhằm tăng việc khai thái thủy điện và chuyển nguồn nước thành lợi ích kinh tế, giúp việc đưa Lào thành một nền kinh tế của Đông Nam Á, theo nội dung thỏa thuận chuyển nhượng mà Tân Hoa xã Chích Thuật Bài báo cũng chích lời đại sứ Trung Quốc ca ngợi năm 2021 là năm hữu nghị Trung Lào và bằng thỏa thuận này, hai bên đóng góp vào quá trình kiến tạo cộng đồng Trung Quốc Lào với tương lai chung. Thỏa thuận tháng 3 năm 2021 là kết quả của việc ký kết thành lập công ty hợp doanh vào tháng 9 năm 2020. Tháng 5 năm 2021, Tân Hoa xã Loan Tinh công ty liên doanh Trung Quốc Lào đã hoàn tất toàn bộ 67 tháp truyền thông dọc đường sắt Trung Quốc-Lào, dự án nhiều tỷ USD. Trong phương thức tương tự như ngành điện, hai nước lập ra một công ty chung có tên là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Lào Trung Quốc để thực hiện dự án 400 km nối viên trăng với Boten ở cửa khẩu biên giới Trung Quốc. Công trình này dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12 năm 2021. Trung Quốc đầu tư vào ngành năng lượng châu Á dù nhiều báo tiếng Anh trong khu vực coi việc Trung Quốc điều hành mạng điện quốc gia Lào như một động thái bất thường, các nghiên cứu dài hạn cho thấy các tổng công ty của Trung Quốc đã là nhà đầu tư hàng đầu vào khai thác, phân phối năng lượng từ nhiệt điện, thủy điện đến khai khoáng ở châu Á. Tài liệu của E công bố tháng 4 2019 đánh giá giai đoạn như sau. Tại các nền kinh tế mới nổi lên ở châu Á, đa số các dự án năng lượng do Trung Quốc xây là ở Nam Á 53%, và Đông Nam Á 42% sau đó là đến Trung Á và Bắc Á. Pakistan đi đầu trong việc nhận hợp đồng của Trung Quốc, rồi tới Indonesia, Việt Nam và Ấn Độ. Trong giai đoạn 2013 đến 2017, IA e nêu ra con số 10,5 tỷ USD tiền đầu tư của Trung Quốc vào các công trình liên quan đến năng lượng. Đánh giá về động cơ của Trung Quốc, IE cho rằng ngoài mục tiêu tìm cơ hội kinh doanh trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường, các công ty Trung Quốc còn muốn tăng độ an ninh năng lượng cho nước họ khi đầu tư ra bên ngoài. Hiện Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu dầu từ bên ngoài châu Á rất nhiều và nguồn dầu từ châu Á mới chỉ chiếm 3,7% lượng dầu Trung Quốc nhập về. Năm 2016, Úc ngăn không cho các công ty điện của Trung Quốc và Hong Kong mua cổ phần kiểm soát mạng lưới điện quốc gia Augie, khiến Bắc Kinh bực bội.